Xin chào hello bà con cô bác ờ, Đến nhà thuốc của ờ, chú Tẳng luôn ờ, bà con cô bác ơi Nhớ ủng hộ đăng ký chia sẻ dùm mình nha cả nhà Cả nhà nhớ ủng hộ chia sẻ nha cả nhà đặt cho con ý kiến rồi chú ờ, đặng ý kiến gì sao cho con ý kiến này hốt một ngày bao nhiêu ờ, người khách là chú đặng khách thì vào buổi sáng làm được bao chục người rồi buổi, buổi chiều có chú có hốt không không không, không có buổi sáng mà rồi. rồi cảm ơn nha dạ nay ờ, hỏi cái gì này hỏi cái gì này nè cái này là bệnh bao nhiêu ngày rồi chị làm bệnh bao nhiêu ngày chị mà bệnh lúc em lên làm được 12 ngày mà à. bệnh khỏe rồi khỏe luôn dạ dạ hai cái giò trước đi cũng được lận cận lận cận nhé lận cận nhiều không dạ, dạ giờ, giờ dạ, đi khỏe, khỏe rồi à. dạ. dạ làm được mười mười mấy ngày rồi khỏe dạ. rồi cảm ơn con dạ. cô này bị uh, gì con tai biến bị tai biến hả lâu mau rồi con lâu rồi khoảng lâu mau ba bốn năm ba bốn năm thì à, bà con cô bác nhớ chia sẻ ủng hộ à, chú tặng à, cô chú anh chị ừ, cả nhà <laughs> chú này luôn rồi trời ơi Chú ở đâu chú? <laughs> Hả? Chú ở đâu? Ở cái hang mình vậy <coughs> Chú làm này được bao lâu rồi? <coughs> bốn năm Sau bóp á? bốn năm Dạ Rồi cảm ý tưởng của chú làm sao mà chú làm ờ, sau bóp? Cũng như giờ mình làm hớt mà Dạ Mình vô mình làm ờ, thì ờ, mình làm hết thì mình cứ chỗ nào mình làm được cái gì mình làm được thì mình cứ dạ. làm chứ có bấm nguyệt hả cô ông mệt mấy mấy bữa rồi à? cái tộc này bà hay ngủ luôn à? ờ, ở bà gì bà gì nằm đó ờ, bà nà ngủ đi cho bà ngủ đi ngủ hả? thì mà nó ngầu quá cái trắng trắng á, cái đông á còn cái gì cũng rồi này mấy cây chồng chị rồi tạm biệt ha cả nhà mua cái xe về cái trăm triệu rồi giờ tới gần thôi mà có đám ma đám gì rồi bự cằn ai mấy cũ vô ly nghĩa nãy đậu hoài đây là ở ờ, quê cô ở đâu cô phú hữu á ấp dạ rồi cô chạy ờ, sửa sạn chạy về đó con rồi đây là nhà thuốc của ờ, hội đông y việt nam của Sáu quốc thái phòng chuẩn trị hội đông y Sáu quốc thái phú an giang ấp quốc phú dạ. đây là cái phòng thuốc cả nhà nhớ cả nhà chia sẻ ờ, đến đây ờ, hút thuốc ờ, cho chú tặng luôn cả nhà à, chú tặng đang trị bệnh cho bà con cũng hết bệnh rồi cảm ơn nghe cả nhà nhớ cả nhà chia sẻ giùm mình luôn cả nhà ơi tiếp theo đến mẫu chuyện 18 tùy cơ quá độ anh năm tính người ở tỉnh phú yên trung phần di cư vào miền Nam từ năm 1940, ngụ tại nhà ông trưởng chất xã Kiến An, quận Chợ Mới, An Giang. Vốn người chất phát làm ăn, nên anh ở đây ai cũng mến thương và anh cũng trở thành tín đồ Phật giáo hòa hảo từ độ ấy. Nhưng một buổi tiếp chuyện với ông cả mười, ông thấy anh tính có lòng nhiệt thành đối với đạo nên kêu anh đi lên Sài Gòn với ông thăm Đức Thầy một lần. Anh tính rất vui mừng và xin được cùng đi theo. Đúng ngày kỳ hẹn, anh tính đến nhà ông cả mười tại xã Mỹ Hội Đông từ đêm trước. Chuyến đi này gồm có ông cả mười, ông Lâm Thơ Cương, anh Tính và một số đồng đạo khác. Trời vừa sửng sáng, con thuyền từ từ tách bến lướt nhanh trên dòng nước cuồn cuộn đưa đi anh em cứ luôn phiên chèo không ngừng nghỉ suốt ba ngày đêm mới tới chỗ đức thầy ở 168 đường Lơ Phe, Sài Gòn. Hôm ấy mọi người đều lên hết, duy có anh tính ở lại giữ ghe và cũng chờ người hướng dẫn xin phép với đức thầy xong mới được lên. Anh ở lại ghe đợi tới chiều